Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. 15นี้เตยไปต่อนอกไกบาปเผานันยาปาปุนนาคิระวัลมาดิฟะแต่เรามึงเตยไปบาปนี้เตยอุลังมรจะไกตะลาว uh, eh, yule mamnu min al ya kalimah ma'rifah ujmah al kalimah ya pun kita oleh kalimah nang kalimah arabiyah atau kalimah nang kalimah ajamiyah telah menemeng uh, sebab mamnu minasar nan ujmah juga ya kalimah Ibrahim ya ke jeung mamnu kiyola ya alamiyah ujmah alamiyah ujmah lo ujmah nang kan bahasa gapo Yahopeu thì bó kalimah nan tệ thao cư lê kalimah nan kinh kalimah và sa gặp ó chừng nhầm ta mư công việc bó kalimah nan tệ bà hồ công này kalimah nan kinh kalimah và sa gặp ó thì sa biết ruju ilan kamus ya telap nó ya kamus nah bó kalimah nan tệ bà kamus bà kamus như là ismun ajami mà nanya kalimah nan kinh kalimah Arab ó như nan thì tua bị nắc li a immatil lugah laha thì tua ulama lugah như là kalimah nan kinh kalimah gặp ó kalimah ni kalimah gapo je kaya ulama ketau bahasa tau lughah nana tiklau khuruj al kalimah minan auzanin arabiyah kalimah nan tebiak mang wazan bahasa arab Jau ke kalimah ibraisam bimana harit po ibraisan ni kalimah kan kalimah arabiyah atau oh, kalimah ajamiyah kaya ke nyu wazan oh kalimah ibraisam ni dalam bahasa arab nyu wazan ngak ni oh. yo wazan ni yo chính biak wazan bahasa arab ataupun biang wazan uh, ilmu saraf tipa ijtima al-jim wal qaf fi kalimah wahidah huruf jim huruf qaf yudha dalam hasa kalimah berapa hukum ni kalimah nang kan bahasa Arab punya kalimah ajamiyah nah yo ka man janik man janik kali jenis mà phao lòng trong bọc tàu cái do là tàu như hộp phao dầm cái này không phao lòng chạy bọc tàu nó còn tui đó bọc tàu như pra nào giờ mình chả niệm mình chỉ Cuman jenis ya ke la tegla nyu ni kalimah kan kalimah Arabia ho kalimah ajamia ta ya go jim go cao ni to asa to dalam bahasa kalimah tilmu istima asin wa à, zal fi kalimah wahidah thì tua kalimah uh, huruf sin huruf zal to dalam kalimah asa cái tao lim yem lúc lại sin hồng hồng ta cái nó đó istima asin wa zal mà nó to làm kalimah asa yo kalimah ustazun ni sin hồng zal to bahasa kalimah mananyo kan bahasa Arab oh ya di nam ya, lại iye na wong iya, lại rồi chú kitab al muarrab nih nih kitab yêu kitab al muarrab lil jawaliki lil jawa jawaliki tak ni al jawaliki ni ketam tempih kalimah-kalimah ken bahasa Arab oh mecek to lem kitab ni kepengen kitab lai al muarrab ចឹងនឹងនេះអឺអង្គបណ្ណាអង្គសង្ខេបអង្គតែបាអឺបាបតឡៅម៉ៃណាយូលេម៉ាក់នេះថាពុជម៉ាស់កាលីម៉ាស់នេះមិនតាដំណាំនេះតរមុសានិហ្វរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះតាអាឡាបាបុនណាគិរ៉ះវលម៉ាឌីហ្វាចឹងអវលានអាណាគិរ៉ះអ៊ីសិមញុំតាទួមិនហៃស៊ូ Ờ, tăng tangkid và ta'rif nó nhầm tờ tua nakirah ma'rifah ribaya min haisu min haisu i'rab wal bina isim taqsimul isim min haisu i'rab wal bina nhầm tờ tua isim mu'rab isim mabni ribaya bloh ya bloh na isim taqsim isim min min tăng tangkid và ta'rif nó nhầm tờ tua nakirah ma'rifah đó chứng này này ba nakirah wal ma'rifah awalan an nakirah chứng sa này anh thì akan baik ma'rifah awal awalan nakirah al ismu torban okay? ahatuhuma an nakirah wahia nakirah ni hiyal aslu wahiyal aslu yo ke jing aslu ke yo le asal kalimah ni uh, kitab utaha tegak le kitabun kitabun makrifah je le al kitab kitab yo ke jing le nakirah ni asal ke yo le nyuhu chang bắt thêm ke oh boh nan hiyal as hu chang thêm ke oh kalau al kitab ni je le khen ngạ makrifah yo thêm mà làm ấy Oleh ini asalnya nih. Ataupun al-as lebih benar. Lu. Isim nem datua. Di sana kira di tua makrifah. Nakirah ini teki men. Makrifah teki men. Nam jenis men. Dia akan baik. Kegai men nakirah tong bih. Buat tiba bab kalau le isim makrifah isim mu'rab mabni. Mabni nah hau tanam men. Kegai men mu'rab. Tuh nah isim nakirah makrifah konan gai. Makrifah nah hau tanam jenis men. Kegai men nakirah tong bih. atau atamon an ahatuhuma an nakirah wahyal aslu. Wahya nakirah nih, wahya nih, wahya nakirah nih. Ullus min sa'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun tuna akhar. Tarajulin wa farasin wa kitabin. Iya le isim nakirah nah gel gel isim sae sae nih muntasir nah muntasir fi afrad jinsihi. Fi jinsihi uh, makna syai' nih. Oke, okay, mana syai' muntasir. Hmm. fi fi jinsihi ai fi afrod jinsihi fi afrod nah, jinsihi nih la yakhtasu la yakhtasu bihi nih bihi nih ha ini rujuk namang nih, isim sa'e nih la yakhtasu bihi wahidun duna akhar yabqa ka rajulin rajulin nih ismun nih sa'e fi jinsi rijal rajulun ismun sa'eun fi jinsi ar-rijal tong pih lekai lekai to dalam kalimah to la kalimah rojuli utah jala kalimah rojuli rojulun rojulun tong pih lekai nu trong adam to la kalimah rojuli ya zaid ka rojul à, Omar Khaled à, Ahmad tong pih ni ho hagang hay oh boleh dilai rojul tong pih Zaid kata Zaid Omar Khalid Ahmad tongpin itu omla kalimah rajul ni. Bukan jelai hiya isim nakra kullu ismin sa'i fi jinsihi. La yakhtasu bihi wahidun tun akhar. Bukan rajul rajul ni. Hô hô sam ta nó từ ngõ hay ha gang gang không? Thì lại rajul hay. Bukan lại Zaid hat eng ona. Ataupun Umar hat eng Khalid hat eng Ahmad hat eng tongpin. Pakai lekai omla kalimah rajul ni. nó như là sa'e fi hi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar nó chứng hmm, rajul sa'e ông pi là cái là cái tóm la cái mà rajul như nắng cái faras ismun sa'e fi jinsihi mana seh tong pi seh tóm la cái mà faras nih nih farasun nih nih farasun sa ajami ke seh teh ke seh chu ke seh luvang ke seh lemuk tóm la cái mà faras tong pi ហូសំដៅទាំងងក់សេះហាហ្គៃហាហាសាហាសាអូគីតាយូណានគេកាលីម៉ាគីតាគីតាពុនទៅកាលេគីតាពុននេះគីតាគីក៏តមឡានេះគេគីតាណាហូក៏តមឡានេះគីតាសរ៉ាហ្វក៏តមឡានេះគីតាហ្វិកក៏តមឡានេះគីតាអាគីតាក៏មឡាក៏នេះហូសំដៅណាទាំងងក់គីតាហាសាហាសាអូយកកាលីម៉ារជុននេះគេបងគេហូសំដៅទាំងងក់ Z តេងអូតើមើលទាំងពីយូណានគេសេះនេះ sẽ Arab có tòa mơ, Syekh Ajami có mơ, Syekh Arabi, Syekh Ajami có tòa mơ tong pi. Cho nên kalik Na kita tama tong pi. Nah, như là an aha ahatuhuma an nakira wahyal aslu wahiyya kullu ismin sa'in fi jinsihi la yakhtasu bihi wahidun tuna akhar. Và kita mấy hokin samda nó từ ngọn là hâu ô. Nó kita là hô ta en ô. Cho nên cái rojul hô samda từ ngọn dệt hạt ta en ô. Syekh này hô samda từ ngọn Syekh Arab hạt ta en Tapi saya dalam dunia, dalam, dalam dunia ini Ta'amlah kalimah niyah nakirah Jeng tapang nakirah ya Jeng buat takrib buhaha ini namang ke nakirah nih Takrib buhaha ini takrib, takrib nakirah nih Maknanya ngak Pui senang takrif Pui senang tang Iulik isim nakirah nan Disa ketarih ya nih Potak betarih ya Kullu ismin sa'e fi jinsihi la yakhtasu bihi wahidun tun akhab ya Takrif dituai kelai buat takrib buhaha Takrif kung senang ilal faham Untuk gang-gang ke bawah ayyukala an-nakirah hắc yêu ý hakik yo isim nakirah kala kullu ma salaha tukhulul alif wal lam alaihi tong pi ma tong pi isim plona alif lam tamu thì ngọ nhô chứng nan yêu ý cái isim nakirah dia ka kalimah ke rajulun rajulun kalimah uh, imra'atun uh, imra'atun kalimah saubun ni gal gal isim toh alif lam tamu thì ngọ chụp những nakirah rajul yo ke chừng lại nakirah ke yo lại alif lam tamu ngọ chừng chừng em yêu Imra'ah yakit yang lain nakirah ke yolai alih làm lam tamai dengan jin. Al-mar'ah. na kia yang cái lại lain jajai alih làm lam tamai dengan nyutin. Oh, nan senang cái Kin. Yakit itu sah-sah nam tam. Oh, ini tak tak hau ngah. Ini tak betah tam nang ngah. Nih. ừ, error kệ kệ nhiều đột em này ok chị rồi chậm. Chậm chọn vậy nào này này này to mà cầm to không ok Ồ, cái chừng lột sao, chừng lột. Mấy con thấy cũng là bốn đấy اوكي طبعا اوكي آه وتقريبها الى الفهم ان يقال النكره كل ما صال صالها تقول الالف واللام عليه كرجل وامراه وثوب تبهينا آه او كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه كذيب من صاحب كذيب من صاحب ذي تبقى اسم اسم اسماء الستة ذي ذي بمنا صاحب này này à, thế lại trà á trà á dấu malin maknanya okey semua jaa sahib sahibu malin ni kalau ia isim ata ataupun tak ada titua maka ni jela gel-gel kalimah gel-gel isim kerana alih lantamau nyu yêu nàng cái đó hiểu à? có nhầm ta cái isim alilan ta mơ ngọn vô chừng ô vô cái lấy mà dù dù này alilan đấy ta mơ ngọn vô chừng dù này tới em lại dù lấy chừng ta bây nhiêu nàng cái đó yêu khi chừng lại nàng cái đó cái do lên như thôi là pi cũng tự tuôn alilan chừng dù dù này so hết nhưng về mà là so hết so hết như tôi như tôi lấy làm chừng cái lại trả so hết cái lại so hết cái lại hôm một tập phun cái lại cái lại trả so hết chừng như tôi lấy làm dù này nakira giờ kia chừng ha, cái giờ như tôi là bị cùng tu lại lời làm chừng như tôi là bị so hết như vậy mà là so hết này, nó so hết này tu lại lời làm chừng ok một cái này là gel gel isem à, lời làm tâm mơ chứng nakira nhầm ta isem à, lời làm tâm mơ chứng ô tất tất bên như tôi là bị tu lại lời làm chừng à, do cả dù lời làm tâm mơ chứng ô thì lại dù chứng ô tất bây như tôi là bị tu lại lời làm như vậy mà là so hết so hết tu lại lời làm chứng ô lời làm chỉ lại dù đấy isim nakira gai ok ya lang so yo ki per la nyo na ki ha yo tu le làm chừng oni o chỉ là cái do nyo ni to là bị tu le làm chừng vậy mà mana sao hết? ok saniyan tức là al ismu tadban ok awalan nakira saniyan ma'rifah wa tadbus sani al ma'rifah wa hiya sittah ok isim datua di sana kira di tua ma'rifah ma'rifah hutan namen kegai ma ma'rifah ni nakirah tong pi oleh nan je al an à, nakirah nan hiyal asna Bagi al mutmad tisa wa hiya sittah tisa al mutmad dhamir. Wa huwa a'rafuha. Ha ni namong ma'rifah ni. Wa huwa a'rafu al ma'rifah. Ha ni namong ma'rifah. Dhamir ni ya. Kung kung le, le isim ma'rifah kung khang je gan. Ren ba nam. Isim tisa tomir, Tập mừng nan ha uh, alam di tiklau al-isyarah tipa isim mausul oke di dilema ah, al-ma'rifah al-mu'arraf al-mu'arraf bil ada al-mu'arraf bil ada dinam Eh, ma utif ila wahid minha ma utif ila wahid minha Sekarang atomit, kayak ini atomit. tamid nih. Jawab ki ana eh, anta huwa Di Titua alam, jawab zaitun. Diklau isim isyarat jawab hadza hadhihi. Isam mausun jawab alladhi alladhi ma'arraf yauka ar-rajulu ma'utif ilaiha we wahid min ha hà nên nam ông là mơ đi sao thuộc nó phạm na đi bo eh bahasa bangkai al mutmat wa huwa a'rafuha yani a'raf ma'rifah thumma al alam thumma al isyarah thumma mausul thumma al mu'arraf bil ada, was sati dinam ma'utif ila wahid minha hak isim ke cái kong nyu idafat namong tomit ma ha ha ni na mơ ni này namong tổ mít như ý tờ phát na isim alam như ý tờ phát na isim isarat như ý tờ phát na isim mausul như ý như ý tờ ông ta alif lam na nó yêu mạng đi pha hay ok chừng cái lại bao tam cái lại ăn một một ra phù hả ô ta ho lại anh hàng dệt này lấy là pe khang chì mạng đi pha nhiều cậu tức là hay hay là pe khang chì tôi biết là pe khang chì ô à. <laughs> ta lên là anh, lên này hùng lũng hay cả lên là anh ta hùng lũng hay cả lập tới khăn tới lại dệt hồng lộn hay ở tập nhục càng càng bạn đi pha chì họ nhục tập ngân hà già nhục càng chì chứng chứng hàng tập tiếp nên thì xa tụi lao pa là mười năm như tôi từ nào tạo nhung khăn thì ghém Anna này hút cho bay bây giờ Anna hồng lộn hay cái ở việc ấy tập nan z tập năm tập nan isim alam tập năm isim isarat, tập năm isim mausul tập năm mu'arraf bil bil alif lam tập năm ma utif ila wahid minha isim con nhộ ý tỏ Phật nào hả xa mừng mừng mơ đi chừng mạng đi pha hề ô tỏ trở lại tỏ mịt trở lại gulam gulam mô cả cái này gulam là cái đó mới nè tapi ý tỏ Phật nào mong tỏ Việt ý như chừng mạng đi pha tỏ mà alam gulam là cái đó mình phải ghé hãy biết lấy thì ý tỏ Phật nào mong alam à lại gulam một giấy tên chừng mạng đi pha hề gulam là cái đó Habis idafat naunam isim isyarat gula muhada di makrifah ya. Nih gula muhada nih di makrifah ya. Uh, eh, gulam nakirah. Habis nah, idafat na isim mausul dilek gulamu alladhi allah di makrifah ya nah. Eh, uh, mu'arraf gulam nih nakirah ya. ya. Habis ni cik tamu lam tamu mu lam lemah makrifah ya. nè, นะจึงเห็นไหมนะโอเคเอ่อวะฮวาฟีรุตบะวะเดวัชชาติมาอุติฟอิลาวาเฮดมินหาอิลาวาเฮดมินหานี่ฮาซานาวมองหรือมือนี่ ờ, wahwa fi rutbah ma utif ila ila mong ma utif ilaihi. Oke. Okay? Mananya lah habila isim idofatna na lah uh, ờ, isim na mong alam nyuni nyuni darajah semau isim alam je. ok? Rút Bà phi ô ta tới នេះវ៉ាហ៊ុមហ្វីរុតបាម៉ាអូទីហ្វីឡៃហាអូតាហតឡៃគូឡាមគូឡាមូកាគូឡាមូសេតអឡៃតាហាគូឡាមូសេតនេះជាងញូឈ្មោះគេ gula làm một dệt này mà đi pha hết này mà đi pha như smoke hung isem alam giao cả omer giao cả kiệt này bỏ cái này wa huwa fi rutba ma utihu ilayha illa ismal mudaf ila tomit fa innahu fi rutba alam tapi isem dia là nhu itofat namong tomit ba nhu na smoke alam nhu smau tomit chứ không helai nè nè, isim như phật nam ko kệ nam fat kệ nam namong tổ namong tomit nó phi fi ba alam mình mình tua này, ô ta ni udahala gula muka này, nyo gula muka này này gula ga chạy bay gula muka này, chứ lại isim công như ý tỏ phật nam mong tổ biết nhớ hút sâm mâu không thở được này yếu này nhớ sâm mâu isim alam này mình này nè đến mình nè nãy nè si bảo ta cái đi bay nó sẽ cái đi bay là cái lại sẽ bảo vậy sẽ giờ bởi cái cái lại Allah ah về cái cáo Allah về cái tâm sụt cả rồi cái sụt yêu kia cái lại cái do lại cái lại isim Allah nan kalimah Allah nan a'raf al ma'arif ketika kau itahanan jeng tong pih lah nih la ismullah ataupun kalimah Allah nana haki a'raf a'raf ma'arif sebab kecek kau idahan kan ini jadi ini jeng Allah maaf kat Allah kat ho temu subka pemla tui ko idahnya na tomir oh kan jenga top mana alam tapi kalimat Allah ni kan jenga pi oh tahu jadi Allah hai meluk hagang mai hom lung hai kai oh boleh Allah le pi pi kan a'raf al ma al ma'arif okey បងថាបងថាបើយុស្តេឆ្នានេះបងហ่าតៃមុនហ្នឹងតបមុនហ្នឹងលេនស្រែតេលេហ្វូនសិទ្ធ ok từ sơn thoại hả sơn thoại dùng thoại bên này vậy á trang trang mang tay tua lep ta bo senang sih ini lột lột đây nè ok bọn em mà này wa yustasna mimma zukira ta là te khe ko ta lại isa mak difa kum khang kengang to mit khang kengang ừ, na to mit tapi kele sok mangnan wa sok mangkau itahnan ismullah ta'ala ni sok tapi angkau itahnan fa innahu ni fa inna ismullah ni alamun wa a'raf al ma'arif Okay, vâng, giờ cái gì bảo vệ trẻ cõi ta bên ijma tông pi ulama lugo tông pi ulama na lại Allah nan a'raf an ma'arif họ cái khe tôi cõi ta này là ô tao biết cái khang tiếng ngang nó cái vô là Allah hay lụ hàng mengsitan pong Islam hai ketokin Allah ni. Oleh nana kala uh, wa huwa a'raf al-ma'arif bil ijma. Hmm. ចឹងតែបើអន្តសនាំងតែបើណាហូសនាំងតែបើតែសវូតណាតែសវូតផងអឺតែបើអឺគេនេះអ៊ីសឹមមករ៉ាប់មកនេះជាមកនេះណាមិន Pakai isim isyarat, isim mausul, isim istifham, uh, isim af'al, isim ke, Tuh na, kegai mana na? Mu'rab ya. Jenan gay uh, eh, isim ke ni isim nakirah ma'rifah, nakirah huta. Ha, ma'rifah huta naman, kegai mana nakirah ya. Jeng tờ tờ hapilah là tờ nakirah ma'rifah nên tờ tôm cái nam ya ke. Hakim nung tisa nyo. Domir. Eh. Alam. Alam. Isim isyarat. Isim mausul al-mu'arraf bil ada ma utif ila wahid minha. nam nih. nam nih blok kan menjadi bang habang tertib habang hasa ya nih. Senang di tasawur. Isim ma'rifah ada nam jenis. Kelai atomit tamid disanya tamid. Awin mutmar. Kan biar tomit lah kan biar alam. Alam dah biar isim isyarat habang-habang itu tertib ya như Oke, okay. at awin mutmar. fasilun al-mutmar wat tomit Isman lima wudi ali mutakallim. một mật tôi biết đấy mà nào như hoa sa mình Isman tông thua thua này isim tôi biết đấy isim gầy thì yêu isim có hốc lima vu te ali mutakallim do cả ana xong gặp gam dài hata e nahnu gam dài cái cậu lù đó nằm ta cái nahnu xong gặp ta e nghe on to on to muazzam on to to pa pong pa muli nữa nè ờ, chứng tisa limutakallim ចឹងតើមេតយថាឡៃទីសាទាំងក្លៅតើមេតមតកលិមកាងទីសាកាងយាយតើមេតទីតัวកាងប៉ាំងនេះមកខតបតែនិយាយគេតបនំមកឲ្យតើមេតទីតัวទីក្លៅតើមេតកអេបចឹងតើមេតកាងទីសាកាងទីតัวកាងទីក្លៅកាងទីសាយីមតកលិមកាងទីតัวយីមកខតបកាងទីក្លៅយីកអេបមតកលិមអាណាណាស់នោះមកខតបអន្តាអន្ទីអន្តុមាអន្តុមអន្តុនណាកអេប huwa hiya huma hum hunna chứng tỏ ta mutaqallim mutakallim mukhatab ghaib wa huwa ha ka huwa wa yang qasimu kaki yang qasimi na ila mustatir wa bariz dhamirnya mutatua dhamir mutatua tisa dhamir mustatir titua dhamir bariz bagi awalan at tamirun mustatir at tamirun mustatir nih Hakimana tamir mustatid Phân mustatid ma laysa lahu surah fil laf Hau Hau bỏ hộ yết bỏ hộ Cái do istitat tự tạo yết Yết bỏ hộ yết fan Phân mustatid ma laysa lahu surah fil laf Và cái hau ghen hau kị Hau bỏ yết bỏ hộ Như trong thì Paris Paris le ana gạ chừng bỏ Mustatid yết bỏ hộ mà này Mustatid ma tarif mustatid mustatid Chừng tamir ta tua tamir mustatid Tamir Paris fan mustati ta'rif domain mustati ini laisa lahu surah fil lafz imma mustati wujuban ditua imma mustati jawazan yang kita akan tali ya bisa imma mustati wujuban ya domain mustati wujuban ini kal muqaddar fi bisa fi'lu fi'lu amrin wahid an muzakkar jauh kali bisa jeng ni ke kau itu begitu mereka oh ni erop erop erop Arabnya kok kaidah nih ya adalah tisa fi'il amar fi'il tisa fi'lu uh, amrin al-wahid al-muzakkar nih al-wahid al-muzakkar fi'il amar con kiểm dài nó mong kita nó mong là cây hà gan cả itrit cùng itrit cùng chứng itrit này nè itrit cùng នេះឡេអេរ៉បអេត្រេបកុំនេះអេរ៉បដែរយីបើហ្វេលូអាមឺម៉ាប់នីអាលីស៊ូគូនម៉ាប់នីអាលីស៊ូគូនព្រោះណាវ៉ាហ្វាអ៊ីលូហ៊ូតរិបតមីរុនមុស្តាទីរអូខេ فيه تق... ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا ها تقديره انت à ok cho hai bạn cái uh, itrip công này uh, phệ fi'il amar lona mabni alis sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta jeng break apa fi'il amar lona oh Oke, okay. break apa fi'il amar lona kitab namong lekai hagan erab qaidah yo hagak ni hasan ni ya, utaha ithab ijlis hmm. amar fa'iluhu domirun, mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta nó chừng chừng coi thời thị xá về cái fi'l fi'l amad nó nằm về khi tóc nó mong bộ tật cợt hà gán Arab hasa này chứ nó chừng thì thua fi'lun mutahare mabtu bita ta khi tóc thì thua ông lại takdir wujuban này fi'lun mutahare mabtu fi'l mutahare وفي الفعل المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر فعل مضارع ប្រចាប់ដើមហុងតា خطاب ហតអេងយកកតាគូមូតតរីបូអេរ៉ាប់យកកអេរ៉ាប់តាគូមូឡៃបើតាតាគូមូតតរីបូតំពីគេតៃថាបូតតជលីស៊ូ فعل امر فعل مضارع Ờ, một phố li ta chưa ruti minan nasib pun jazim dan senang men wafa iluhu nè wafa iluhu era lepa wafa iluhu nè tatrib takum gini wafa iluhu domirun mustatirun oke okay. fihi wujuban takdiruhu anta wahid muzakkar diklau fi'l mudhari al mabdu bil hamzah ka akum wa atrib Arab nyu yani này gai tiklau Giao cả cái akum akumu atrib Arab đây với e. fa'il mutare thì cần về fa'il e pha elohu. Ok, pha elohu, tomirun, mustatirun fihi wujuban takdiruhu. Này này, hamzah này, Ana này. ya. E. Ok, Ah, pha elohu, tomirun, mustatirun Hmm. wa fa'il huwa bangkai wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana nếu có hamzah thôi lại takbir ana vậy bỏ ta takdir anta vậy còn là bỏ nun takdir lagi nahnu dipa nakum nakumu natrib ừ, natrib nih một rẽ, Fa'lu mudhari. Nih, nakum fa'iluhu chứ khen việc fa'il fa'iluhu tamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Nhưng việc pena như là như ờ, là bo ham bo ta takdir như là anta. Bo hamzah takdir ana, bo nun takdir ge takdir nahnu. Oke. Okay. Nia ia le mi mustatir này. Oke, hữu giấc bom lại bọc cái malaysia malaysia là hồ sura phil ya, ya. ah. Oke, titua wa emma jawazan. Nih, disaploh ya, titua wa emma mustatir jawazan. Jeng baris uh, eh, tomim kan inta tua, mustatir, mustatir inta tua, mustatid wujuban loh ya dituari mustatid jawazan jawazan mana takdir jawazan kal muqaddar fi fi fi nahwu zaitun yakum wa hintun takum enggak pini sana wa imma mustatiran wa imma mustatir uh, eh, jawazan kal muqaddar bisa مقطر في المضارع المسند المسند إلى غائب này أو إلى غائبة غائبة này này غائب giao cả dày tuần này là cài dày tuần à, cái này dày tuần nhà cùm dày tuần nhà cùm غائبة hendon takum ok nên này bọn này em mà wa imma mustatiran jawazan kal muqaddar muqaddar fil mudari eh? fil fi'l mudari al musnad ila ghaib này ghaib này cả zaitun yakum này au ghaiba hendon takum ok chừng lập ni erau lebar yakum này Ah, zaitone te hoken ya zaitone era thale mubtada ya ni zaitone thale mubtada ya tapi ya kum fi'l mutare wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa này cái vô là gõ ép này huwa vậy này ok hentun takum takum fi'l mutare wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu an, à, anti cái do gọi và anti này okay. anti ha anti oh hiya à, hiya à, hiya à. ni taktiro hiya ni taktiro huwa huwa gọi hiya nó lục ok chừng mustati thì theo bang nghĩa ở miệt ta thua mustati ha cái baris mustatid chúng ta thua mustatid wujub takdir lana mustatid didua mustatid jawaz takdir nana chừng tề hữu thảo ya wala yakunun mustatid illa dhamira raf'in dhamir mustatid ni nyu nyu nyu to ataupun nyu chừng om linh kan dhamir rafa' min hona sab chừng om imma fa'ilan yau kaki yau kale zaitun zaitun qama ni ni qama ni fa fa'il qama fa'il mati fa'ilu dhamirun tas mustatid fihi wuju'a jawazan taqdiruhu huwa này này những cái này thổi mệt mustatid ấy nhu hô tập tọt hô cái thổi mệt robot mình thổi mệt là sắp hô ồ chế ek lại hù chừng ngô pin này thổi mệt mustatid này hô ta huwa mình này và lại giờ cô nung mustatid ấy là thổi mệt raf raf hô ta hô tập pin là sắp ona thổi mệt raf mình huwa này này cái giờ thổi mệt chúng ta robot chúng ta là sắp ta chợt huwa này thổi mệt robot này giờ cái em mà pha ilan bao này dày tốn co mà này จึงฟาเอลนี่หัวตักกีดหัวนี่ตีตัวเอาหน้าเอฟฟาเอลยังเลยใจต้นตูริบาหน้าเอฟฟาเอลยตักกีดหัวนี่จึงตัวมีขลัยวลายากูนุนมุสตัติดอิลลาตัวมีรัฟนี่นี่ตัวมีรัฟนี่ฮะฮะฮะบังยี่ตัวปีฟาเอลฮะบังยี่ตัวปีหน้าเอฟฟาเอลก็เลยรบตัวมีรฟอนี่ họ ở ờ, tầm mệt mới ta tết để hậu tập hậu ta tầm mệt vừa phọ mình hậu tầm mệt là sắp ồ này này này vừa phọ này à này phải Giờ là bao nhiêu đấy era bên này dày tuần co má thằng này phải em tập thịt hùa à, vậy này ô dày tuần tu đi ba này phải tập thịt hùa à, ok chứng thì xa rồi giờ à, cái thì xa cái này nè ừ. ừ. thì xa cái này Eh, Tomir tamir mustatid loh ya. jeng mustatid tatwa mustatid wujuban mustatid jawazan titwa tamir baris tamir baris sanian at-tamirul baris baris ini maknanya zahid ya boh wal baris ni nih malahu surah fil laf wa wa yanqasim ila muttasil wa munfasil chừng tổ miệt Paris nó tạ đấy như lại ma là hù su ra phần lọc ma là hù su ra phần lọc tổ miệt mustatid ma lấy sẽ là hù su ra phần lọc tapi Paris ni đã su ra ô thà lại ni gạ ni ni pi ni ni công tu ni ni tổ miệt Paris ni ya boh ni ma là hù su ra ni akramaka ni ni ni boh ni ni ni yêu lệ wal Paris ma là hù su ra phần lọc wa wa kosim hakik yang yanqasim al tamir ni yang kosim ila muttasil wa munfasil oke hmm. tamir bisa muttasil baris ini tatwa tamir baris eh, al baris oke okay. al baris ini tatwa bisa muttasil hakik itu iya tamir muttasil Hah? muttasil mut maknanya muttasil bi amilihi bi amilihi titua tamir bari munfasil hakik munfasil mana munfasil munfasil an amilihi tem eh? hmm. nghe muttasil như tục cảm ô ta ha ni muttasil ya ya ya talab lo sẽ muttasil yêu là hakik tamir bari nhầm titua tisa muttasil hakik maksud muttasil li 육감항 아미로홈은 오다 하절에 꼼또우니니 꼼또우니 더맨 못다 셀번 육감항 꼼또우게 này tu kìa này công tu này một tờ mét một tờ xét tu này này nè này bao nhiêu cam ami rồi luôn công tu bao nhiêu cảm kìa akramaka akramaka này tôi mét một tờ xét bao nhiêu cảm ami luôn hùng kìa tại vì mong mà xét cảm ồ ô thao cho lại ana mộ mình hoặc cảm mấy tao này ini gampangnya iya le bari hinta tua mutasin memuasin maksud mutasin li mutasin bi amilihi ini ya, kumtu gam ekram ekramaka gam mungfasil li celah an amilihi ini itu enam amil itu enam ana nahnu hum huwa gitu enam nah. Trường hợp bằng cái wal baris ma surah fil laf wa yanqasim Domir mut, mm, barih ni ila muttasil wa munfasil. Fan muttasil ke tarif ni. Huwa allazi la yuftatah bihin nut wa la yaqa' ba'da illa. Kata qumtu wa qaf akramaka. Iu iya le domir muttasil huwa allazi la yuftatah bihin nut. Ini la yumkin al-ibtada al-ibtida bihin kala Hutap dalam jengoh. nyone ni dalam tok nak yang jengoh. Proh nyo hutok muttasin nyu to hatai mang illa ching ogai o ta ho kalima kom tu ni kom tu yo ke kala kom tu ni kom tu kalima ti to kaf akramaka ta ta bihil kalam managa hu tap da hung nyu ching o kom tu ni te lại tu kom ching e po tap da ching o ni ni đừng nghe con nó chỉ akrama ca lại kaf akrama chừng nghe Ni maksud ni maksud la huwa allazi ta yuftatah bihi nốt Đáp đơm chừng ổ. Và la ya có bạn tại illa lo nhô ni lệ hay tại illa chừng ổ gai. Nó hả lệ kia từ lại ni chừng kìa. Lệ ma cha ni ni ma cha ma cha illa illa cái illa tu chừng kìa. Chừng kìa. Bỏ cái ni maksud thì sao tộm nạo chừng ổ ni hu fan mutasil huwa allazi la ta bihin nut tu ni tom nak jeng on ừ. wa la yaqa ba'da illa tu ni to atem illa jeng on ai tem ne yo nan kai kaf tom nak o jeng to atem illa o jeng Allah Taala jelek ma jaa ma jaa illa ka jeng on illa anta men la ilaha illa anta OK, la ilaha illa huwa la ilaha illa hu bu chừng huwa tem nghe ni maksud la fal muttasil huwa allazi la yuftatah bihi nut ya ka tu kaf chừng ồ và la ya có ya có cái ya có ni muttasil ba ta illa ni tu kaf này OK, cái ya ka công tu tu ni ni tọ ta lao chừng ó tọ ta illa chừng ó gầy kaf ni to talau le kaf akrama jeng o to to atai illa jeng o na na yêu le ta re to de muttasil le na cebah ya na ha ha wal munfasil ha wal munfasil le thì tua munfasil nhục cờ ta ma yuftatah bihin nut các đầm chứng và giá cọ và thể illa nhục cờ như này ana này này các đầm chừng này bỏ ấy nên niyama yuftata bihin nut này ma hình bihil làm chừng này đắp đơm dạng nhiều chừng ana mộ mình ok Và ya cọ bạn tại illa và ma co ma illa ana ok vâng mong phật sự bài hết nè chừng gì thao thập cư lệ mong phật sự lý tỷ xa nhúc cầm an hiền nhỗ rồi như đắp đơm chứng như tọa tại illa chừng rồi mất ta sẽ lấy nhu khúc cầm như tọa cầm an hiền nhu rồi như đắp đơm chứng ó như tọa tại illa chừng ok nabi pongset Oke, okay. aksamul muttasil bihasab mawaqi'ihi minan i'rab. Ilal bi domain muttasil to bi gimne yang tak lau bi. Peng i'rab na nah oke wayang qasimu al muttasil domain muttasil ila marfu wa mansub wa majrur. Hmm. Ila marfu sah binat ila marfu mahallan mahallan ila marfu mahallan mahallan pronoun ila à, mansub ila mansub تعليق lại محلا gai ila majrur mahal mahallan nah cái do từ phải từ phải phải tà lào nè anh vợ Arab nè cái người pa anh vợ Arab tu laf Raf'un, Nasbun, Khaftun, Jasmun ហ្នឹងសម្រាប់អេរ៉ុបអ៊ីសមអេរ៉ុបគេអ៊ីសមុរ៉ាបអ៊ីសម៉ាប់នីវហើយគេម៉ាប់នីអលហ្វាត់ម៉ាប់នីអលតំម៉ាប់នីអលអលកាសហើយគេម៉ាប់នីអលហ្វាត់ម៉ាប់នីអលតំម៉ាប់នីអលកាសតើពីណាណាគេយកអេរ៉ុបញ៉ចុងកោកយូណាគេយកតមៀតទៅឡែមហាល់ទៅឡែមត់ហ្វោចងអូឧទាហរណ៍ទៅឡែអាណាមុមិនយកកាលីម៉ាំកានី Allah momen ini ana domir munfasil hakika ai rau lại lebar thay lên mốc tờ thái vậy nè nó bị khăn khăn khan nữa nè hả mốc tờ thái mình tờ lau nè anh vợ ai rau anh anh vợ bị nạn biết là isim isim bị nạn isim mập ní mahal bốc bị ní là sai lại mất phụ mahallan mansub mahallan majrud mahallan này តើអេណាមុមិននីថលមកទៅថា covered យអេរ៉ុបណាតែប្រគិនអេរ៉ុបតាអាណាតមីតមុំហ្វាសិលមកនីអាលិសុគូន في محل رفع مبتدا هو اللي مرفوع هنا في محل رفع للدخان محل محل តែនេះយ៉ាស់លេញទៅពីរហ្វឡាហ្វីម៉ាហាលីរ៉ាហ្វយ៉ាស់ញទៅពីម៉ាន់ស៊ូហ្វីម៉ាហាលីណាស់ nos ye le pi ma jurut fi mahalli jer hôm ở phó na ye pi ni arab chung gạo này ye ye an arab ana hang mu'min hmm ừ, ana kalima ana bây giờ mỗi lần pi ni nhầm lúc ana này arab lại vợ ờ, tờ mệt mông fasil fi mahalli raf muqtata này fi mahal fi mahalli raf muqtata ok là ana một phụ và alamat raf itomah ona <laughs> tầm temlo je na habla isim isim mabni Arab như nan phi mahal tomir cái yo tomir ni ken mu'rab isim mabni là mahal tapi ní wa khabar morpho, wa alam raf'ihi dhammah zahira fi akhirih bahwa ni je la morpho, marfu wa alam raf'ihi raf'i dhammah tapi ni la hula ana ni morpho wa alamat raf'ihi tamahona ta yêu cái thì yêu mahal cái do như isim mabni tôi ba yêu ni tìm đẹp lối tùm lộ rồi là cái isim mabni thì yêu mahal chứ phi mahal chứ à rồi isim murab đã bằng cảm gì senang pang đấy tuần này giờ là isim mabni thì lại một phố thì lại phi mahal raf mansub như tôi là phi mansub phi mahal nos giờ thì tôi majrur phi mahal jar tapi isim murab hồn giờ không mahal đâu một wa alamat raf'ihi cái bài mấy giờ mansub wa alamat nasbihi majrur wa alamat jarrihi nếu không kau phi mahalli raf phi mahalli nas phi mahalli jar contoh nữa này thì antara Arab thì antara isim mabni isim ma'rab ok bố thì giờ tao nè anwa Arab raf on nas pun khaf tun jasmun anwa bina mabni alan fat mabni alan tam mabni alan kas mập này là à, chứ bài à, chừng và yang qasimu an muttasil ila mahal lan, wa mansub lan wa majrur mahallan seh pidana ini fal nah nahwu nih tak lau nana chừng tomit cái này tomit muttasil lên như tom tat to lau lebih tisanya to lebih marfu thì tua to pin mansub thì lau to pi majrur fal marfu nih nih tomit muttasil marfu nana phần mật phô này tổ miệt một ta sen mật phô na vô tờ rập tu, à, tờ rập tu này yên là coi ta hay giao công như này là gạ coi ta cái này tờ rập tu, ô ta lại tờ rập tu, tờ rập tu, tờ rập tu, biết pi biết chấp này tờ rập tu tờ rập na tờ rập ta tờ rập ti tông pi nè bia này này bia tờ rập na này đây này nữa nè e rập như lại với cần giải pi này mình tờ rập tu thay lại phải em một mà thì นี่ตู้นี่นี่ตู้นี่นี่ตู้นี่ไอเราได้เปิดตู้นี่นี่ตาตู้นี่อ่าตะเม็ดมุตตะเซลมักนี่อะไรต้มเออท่านนี่มักนี่อะไรต้มนั่นคือแกฮะตะเม็ด في محل رفع cái file ya ya file ni torap tu ni ha chừng tu ni to mit muttasil okay ga mabni ala tom في محل رف فاعل Đừng không tiếng tông pin Arab giờ gạo này, tờ rập tu, tờ na, nhưng ta khi lá tới bây giờ xin này, tờ ta, tờ ti, tờ tu ma, tờ rập tôn tông pin này. Arab như này như này. Phi mahal là tờ vào mahal chứ Để hữu lại tu này, fa elon mật phô on, này tu chế yêu lại, tu này fa elon mật phô on và là mặt rập ý tầm má on à ta tapi bala nyu to ma phe ni ta to đi đi chừng ô ta yo nyu map ni liền, le khăn mà mahal liền. ok giao cạo ta rap na cái ka nè cái. ta met mum fasel fi mahal li raf fa'il ta rap ta ta met mum fasel fi mahal li raf fa'il ta rap ti fi ma ni ti ni fi mahal li raf fa'il i'rab eh, haqa'ita hasa mabiyah ni ni ta met mutasil ta rap tu تمير متصل خلال تأرى طهنا يطاه تبي تكلم يبيني لا تمير متصل في محل رفع فاعل بينان سمكان أنا بينان ចឹងនិយាយណាយឡើយតើមានមុតតសិនខ្ញុំតាតក្លៅលពីនិយាយតក្លៅលពីលពីទីសាមកហ្វូហ្វាអែលនេះនេះមកហ្វាអែលពេលលពីទីតមិនស៊ូបនេះនេះអឹក្រម៉ានីយ៉ានេះនេះអឹក្រម៉ាណានេះបើតើមានមុតតសិនលឿនេះអឹក្រម៉ាណា ở utama Arab senang ikramana ikramana zaitun giờ chúng ta hay zaitun ak akramana à? này zaitun akramana à? này na này Arab là gì phải nè ta biết bắt ta xem liên nè في محل نص مفعول به آه. نعم أكرمنا زيتون أكرمنا نعم Dengan ini betul tu pakai mansub ini, tamir mansub. Tapi pini Ờ, phải. Chừng tầm mến một ta xin như hút lao lực bị này Như hút lao lực bị, như tội lực bị đó phó, tội bị nó sắp. Chừng coi ta như xa này, akramani, akramana, akramaka, tông pi tầm mến cũng cầm chung chung này đi. E rập lên mà phôn pi hi tông pi đi. Tông pi nữa nè. Hả thêm nghe? Một phó này tông pi nữa nè, e rập phải rồi. Tôi nói gì nữa cả. Tông pi chả tầm mến chung chung này. តរប់ទូតរប់ណាតរប់តាតរប់ទីអេរ៉ាប់ជាងគេហ្វាអែនຕ້ອງពីតមេតអក្រមានី អក្រមណានេះនេះយ៉ានេះណានេះកាហ្វនេះកាហ្វនេះຕ້ອງពីនេះជុងជុងតមេតមុតតសិនជុងជុងនេះអេរ៉ាប់លេមកបងអូនពីអត់នេះឆ្នាំខ្ញុំណាតែនេះណាតែមិនហ៎ ទៀងមាត់ហ្វោផ្លោះយើអឺនេះតរប់ទូតរប់ណាតរប់តាតរប់ទីតរប់ទូម៉ាតរប់តុំតរប់តុនណាតរបាតរបាតរពូតរបាត់តរបាតាតរប់ណាต้องពីតមេនេះអេរ៉ាប់ឡាហ្វាអ៊ីលុនណាតមេមុតតាសិលហ្វីមហលីរ៉ាហ្វាអ៊ីលម៉ាន់ស៊ូបអក្រមានីអក្រមណាអក្រមកាអក្រមต้องពីនេះនេះអេរ៉ាប់ឡាគេហ្វីមហលីណូសតមេមុតតាសិលហ្វីមហលីណូសម៉ាហ្វូនប៊ី niya ni ya mutakallim ni na tongpi jeung boh na ko itahnya deunan ni hu erop gain nan kae oh hujan seneng boh le akramana tole na ni maf'ul bihi ya ok thì cloud cái này là cloud đó nè tụi mình bắt tay xem ta một phố mahallan à, mansub lan mahallan bữa nào majrud mahallan vào vô nó mahal ừ. <laughs> majrud kal mansub lại thổ à, mít muttasil à, majrud kal mansub gầy kal mansub giờ phải nhu anh to mukhatab gầy ha anh to cái mutakallim gầy à, cái mukhatab hay gọi ép gầy man tomir mansub kanina nyimta minta mutakallim mukhatab gaib mansub kanina yaka ki akramani ini nih akramani akramani ini nih ya ini mutakallimu nih akramaka nih kah nih khitab oh nih akramahu utah akramahu nih nih hau nih nih oke iya leh កើតខាងខាងពោតាប់ខាងខាងលវិនមកជ្រូតកាន់មិនស៊ូបអន្តាតមៀតមុតកលិមអន្តាតមៀតមកខតប់អន្តាតមៀតរអេបនេះនេះនេះមកគេយ៉ាមុតកលិមនេះ akrama akramani au akramana mutakallim akramaka kia ni kaf ni mukhatab akramahu ghaib ni nah ni klau ni ya illa annahu annahu ni majrur tamid majrur ini muttasil majrur illa annahu ni annahu rujuk now tamid majrur ini muttas majrur muttasil ni illa annahu ni rujuk namong ni illa annahu takhala alaihi amilun jar như trong ta là bị ni mình tờ mệt na số tờ mệt mà tờ mệt man một ta sen man sốp nắn nhiều to là bị na sáp rồi là bị ni ni ta mơ từ ngọn nhau a mê lần chờ nên ni giao ca mơ rào bì ni đừng nghe ngà này này này bỏ akramaka này ni ni trong a mê đấy ta bị mất churut vợ gia là nhiều hơn tụt bị mất churut nhỉ hô ta a mê chờ ta mơ đấy nhưng mất churut chừng nè hơi ta bơ mất churut chừng tên nghe bao nhiêu thông cặp bị ni mình mất giao cao, một ta à,วันมัจรุดกัลมันสูบยาวเก่าแต่มุตะกันเล็ม ta mukhatab ta ép do cái này là akramani au akramana mutakallim ok akramaka mukhatab taf này này akramahu này hu đi tuần này gaib do không illa annahu này illa annahu tamir muttasil majrur ini dakhala alaihi ala majrur ờ, tamir majrur ini amilun jar marrabi bọn này pin cái này ya do không này giờ này akramani bỏ ya cái tapi pin này lại mờ rõ như bữa mất, mất chụp chừng là hậu ta pi mà đấy chừng mất chụp chừng nữa nếu bảo tầm một ta sẽ là mà chụp rồi tên cái thì tôi mờ rõ pi na mờ rõ na đấy tầm một ta sẽ lên đi rồi nó hậu hậu hậu a mình chợt mà đấy mình như chợt mình như mà chụp chừng nè tên cái ataupun jelek merabi merabi ka ini mau đấy này. យ៉ាងពីណានេះមកខតបមររពីការមកជ្រូតនេះតើមានមុតសិនហ្វីមហាលីហ្វីមហាលីជើអូនេះនេះនេះមររពីការមររពីគីមររពីគូម៉ាមររពីគុំអព្រយះមររពីហ៊ីមររពីហាមររពីហ៊ីម៉ាមររពីហុំមររពីហិនតងពីនេះនេះតើមានមុតសិនហ្វីមហាលីជើនេះទាំងនេះជាងកត់ចេតើទួទួនេះទៅយល់នេះបងគេ nahwu marrabi marrabina ila akhirih marrabi marrabina tamid mukhatab ini ha mutakallim ini mutakallim mukhatab marrabika marrabiki marrabikuma marrabikum marrabikunna tamid ghaib marrabihi marrabiha marrabihima marrabihum marrabihin dan nghe chừng tông pi cũng tầm miên đến Arab như là phi mahalli furniture. Bi hmm. Mahal. Jeng mie penanya le domit mutasen le nyimta tok laut bi bisa tok bi rofo, di tua tok bi nasab, di tua tok bi jar. Nyu nyu ya tamu amen jar ya, homo amen jar boy boy jeng jar jeng. <laughs> Boh ne boh ne, ilah anna huda kala alahi amen jar boy, ya. temu apa jar jeng. Ataupun nyu idofa, idofat, Ialah nazotu ila kitabihi nazotu oh nazotu ila kitabikan ini. Kitabikan ini emang itu idafat ataupun amil jad yale erop kita kitabnya majrur bi ila ya wa huwa mudhaf kaf ni mutasil, muttasil fi mahalli jar bil itofa Ini mahalli jar ini. Semua banyu itofat ataupun amin jad mau tengok nyu. Ingat pe dhamir jeng chừng phim hàn lì chợt nhá chừng tôi biết một tờ sel bao giờ aqsam al mumfasil bihasab mawaqihi min al i'rab aqsamul mumfasil bihasab mawaqihi min al i'rab wa yanqasimu al mumfasil ila marfu'in oh tờ virus lột cộn wa yanqasimu al mumfasil ila marfu'in wa mansubin ô tờ tua mình to المنفصلين to طول pi men pini wa ta'liq ah, mahal mahallan junah nih nih wa yanqasimu al munfasil ila marfu mahal lan wa mansub mahal lan fal marfu tamid marfu munfasilan yamta hapruh tua tamid tumpluh tua ni ya nih isnata asyrah kalimah wahia ana nahnu anta anti antuma antum antunna wa huwa wahia wahuma wahum wahun munfasil ni một phổ đó như bom như khan này fa kullu wahid min hadhihi tama'id munfasil ni tong pi ni ana nahnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum hun ni fa kullu wahid min hadhihi tama'id tong pi tamid ni tamid munfasil ni ni tong pi ni na Idza waqa'a tita in kalam fahuwa mubtada. Habis ni tu nak kan tole era mubtada. Eh, tang oh. senang senang ita bang ya. Oh. Ana rabbukum ni ni. Po ana rabbukum eh, ana Arab juga eh, tang senang oh. Kan pakai kaidah ni, pakai tabir mumposin itu nak kan? Arab lagi mubtada Oh, ya. Arab ni saya ana ni. Tabal nan juna na. Ana mubtada. Ana ka mubtada oh. tomit mom fasil kham ngam yo ka ana tomit mom fasil mabni ala sukun fi li raf mubtada nani nahnu tomit mom fasil mabni ala tam fi mahalli raf mubtada bốn lên từ vào vào xét bên này mahallan cho nên ờ. thế lại hữu ek là nahnu tomit à, nahnu marfu wa alamat raf'i chứ có cái do cái mập mabni do cái hà ra kia nè ô tò lên tò lên Ni. Ismun isyarat fi mahalli raf mubtada. Không một phô nó, cái do như mập ni. Tôi vào chút là tôi thua đấy chứ. Nó nó isim trang trang thì phải tóc nó to coi ta Arab tới yêu nào. Ồ nhu đi, mập ni mộ rọp này. Vì nên cái Arab dưng. Tự nhiên là ô hà giá này isim mập ni cái isim mộ rọp. Hay là isim mập ni mahal ya. Dia lebih mahal raf lah mahal raf, mahal nos lah mahal nos, mahal cer mahal cer. Yah lah ya, ញូហាហ្សាពាក្យនេះអ៊ីសមុរ៉ាឧទាហរណ៍ឡែហ្សៃទុនតាលីបទៅអ៊ីយ៉ាងនេះអូហ្សៃទុននេះមុរ៉ាប់មកនេះនេះបងអូហ្សៃទុននេះមុរ៉ាប់ក៏ចេះឡែហ្សៃទុនមកទៅថាមកហ្វូវ៉ាអាឡាមាត់រ៉ាហ្វអ៊ីតម៉ាហ្សាហ៊ីរ៉ាបងហ៎មុរ៉ាប់ស្បាញ់ហាមុរ៉ាប់ហ្នឹងណាតែខិនថោនឹងអេរ៉ាមហ្នឹងជាថោគឺអ៊ីសមណាប់នេះមកប្រងលែនរខាលែនរខាលែអូសូលុនណាហូណាក្លៅប្រាប់យើងប្រាប់អុកសាមុនកាលីម៉ាប្រាប់អេរ៉ាបវលពីណាប្រាប់អាណាក្រោះវនម៉ាដេហ្វា ថោគឺនេះអេរ៉ុបជាងថោគឺនោះជាងអស់ពេលបោះអ៊ីស៊ីមនេះតែថោគឺលេអ៊ីស៊ីមនៃមុខរ៉បអូថោម៉ាប់នេះអូថោពូថោអេរ៉ុបជាងពូថោខាពីអូខេជាងក្លៅប្រាប់មិនសំខាន់នោះប្រាប់អង្កាលីម៉ាអុកសាមុនកាលីម៉ាអលអេរ៉ុបវ៉ាន់ហ្វីណាប្រាប់អានណាគីរ៉ូវ៉ាន់ម៉ាដេហ្វាក្លៅនេះមកជាងជាងពីនេះអាណាអេរ៉ុបយ៉ាលេមុបតតាហ្វីម៉ាហាលីរ៉ាហ្វណានេះណាស់នោះ في محل رفع مبتدا الوارثون خبر នេះគេអស់នឹងខានឆ្នាំជាងយកផ្នែកឲ្យតង់ពីតមីតមុំហ្វាសិលណាហាពីនេះតមណាប់កានតមអវលជុំឡាអេរ៉ាប់ញ៉លគេអេរ៉ាប់ញ៉លមុបតតាទាំងឆ្នាំងណានេះហាសាកកប់មុនណាំកានេះអន្តវ៉ាអន្តម៉ូឡាណាអន្តបោះតមណាប់ថាលេមុបតតាទៅពីខានតឡៅខានយេសអេរ៉ាប់ណាលេអន្ត في محل راه مبتدا كان إرطاه لتوميد أنت توميد منفصل mabni alal fat fi mahalli raf mubtada Bono eh wa huwa nih nih huwa nih dom nak kat nih fi mahalli raf mubtada ya nih qadir nan bisa ditua mansub kalau domir munfasil ta yumtatu lebih min hasa fo hasa mansub nyuh majrur oh hutu tua man isna isnata asyrah apa tua kalimah guys Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahun. Ông pí ní, mình số pí ní. Bọn này khang coi ta phải cái thời cái này. Họ, Arab nhầm ta, nhầm ta tua, tí san Arab ta coi ta hao tăng sinh ngô. Bố kết khang phải cái phải cái tổ biên mông bó xel, đồ tôm nào, thôi lấy mốc tờ thải. Bố phải cái con chân ní, thôi lấy Arab mốc ôn bì hi. Nhưng ta coi ta, ta Arab ta coi ta, Arab hô coi ta, nà nhân nà, ta Arab coi ta này chỉ cần nào đó, thôi. boleh anak nahnu muslimun Arab juga nahnu tau lek mubtada cang seneng ke hum tulab hum nó mubtada ya hô cang seneng apa ke jeung pini ni faha jihit tomaid tong pi tomid ini tomid tomid tong pi ini tomid ini iya ya iya na tong pi ini la takun illa maf'ulan bihi iya kana budu ni hô cang seneng không iya kana budu ni iya iya ka ni tau lek thao lại cái thao lại maf'ul bihi na iyyaka maf'ul bihi tiếng ulama nhầm nhầm ta thua iyyaka na butu je kalam khan ke khan statement tiếng jamu ta qai ta sanang na iyyaka na butu ni nung ulama kala iyya ni maf'ul bihi maf'ul bihi plana taf ni kala kala harf khitab tapi Arab senang Arab senang nak kejual ulama lah habilai kaidahnya tentang hukum mu te Arab ya senang nah kalau Arab nyana ya nih jadi iya kan nih iya kan nak butuh iya nih maf'ul bihi kau nih tapi kitab atau penhot pun kitab càng lại nó là iya ka thì mới coi ta sẽ năng là iya ka maf'ul bihi bằng nè tại do coi ta nhiều tệ tổng không mà coi ta thấy sẽ năng kịp tạp đi nè nó chỉ là iya ka nạ bù tú chữ iya ka này maf'ul bihi Boleh fahaji tama la takun illa maf'ulun bihi គាត់ទៅតលពីមិនសុភាសាមកអូនពីហីនេះជាងបោះຕ້ອງពីតមាននេះនេះបោះនេះថលអេរ៉ុបមកអូនពីហីរបស់ខូកោយតាគេតាំងស្នឹងហ៎អ៊ីយ៉ាកុំកានូយ៉ាបូទូនេះអ៊ីយ៉ាកានមកអូនពីហីព្រោះណោនេះអឺអាមេលញយ៉ាបូទូនេះទេណាពេលបោះណានថលទេ អ៊ីយ៉ាកាអក្រមទូថាលេថាលេមកអូនពីហ៊ីហើយទាំងឆ្នាំអ៊ីយ៉ាហុំអក្រមទូហើយទាំងឆ្នាំញោកៃតាញោនេះបែសានេះកែចិត្តទេគឺនេះខានខាលែហូលូលុតតមៀតហូលូលុតតមៀតអានមុំហ្វាសិលម៉ាកាណានមុតតាសិល maknanya kele hulul buku nah buku buku hululu ni buku mana hulak ya tamir munfasil ni tak lepi muttasil chừng nghe ổ là bị nắn nhớ giao thầm miệt giao ờ, thầm miệt mất ta xin thọ mình rồi thì chạy thầm miệt mông pha xin thọ chừng nghe ổ thêm ta tua thì băng thêm thầm miệt thấy nhầm ta tua. thì xa y thầm miệt mất ta xin giao cả công tu này này công tu này này mất ta xin này thầm miệt mông pha xin là cái ana nahnu nah kia đần mất ta xin thế khi lại là pi, là pi, tập pi này này là thầm miệt mông pha xin nhiều thọ là pi, mất ta xin chừng nghe ổ tỏ chừng nghe <laughs> kan nana mau tu mông kan biaya ni can mất tomit mumfasil makan pi lepi tomit ô này wa mata ma amkana ayyuta bit tomit muttasil fala yajui ayyuta bihi bit tomitan lưu phi fala vi fi tu qumtu ma ana nè tu này ni tomit mất ya ni ờ. rồi nè protein mơ ana mông mông tomit mumfasil mà tọ pi như chừng ấy បើជឹងគេកមកអាណាបើជឹងជឹងឯងជឹងអូកុំទូនេះតែឡែតែលុបនេះអូខាខិនគេតែមានមកតសិលក៏ដៅតែមានមកសិនតែឡែកុំទូអាណាបើជឹងនេះមកចត់វ៉ាឡាហ្វីអក្រមាកាអក្រមាកាអឺហតហតលំញ៉ៃពីនេះកាមានឡែហាពីឡៃ mata amkana habilai domit muktasil do jeng ya lebih ataupun lebih bilai lebih domit muktasil do thì hồ ép e mự thổi mệt mông phát sinh mà thổi là bị năn chứng ổ ô lên năn gang thì hồ lại chứng ổ công tú này mất ta sẽ liên này công tú này này thế nó mự thổi mệt mông phát sinh mà thổi bị nhiêu chả lệ co ma ana chứng ổ và la phi akramaka thế là akrama an ta chứng ổ chứng nghe thêm nghe à thì mặc xuất nhầm vậy nó khen lên đàn này nè à dạ giờ vâng. tỏ chứng ổ cái do thì mất ta sẽ là tổ mông mà sẽ tỏ mệt chứng ổ Bakit? Mm. Bakit wala fi akramaka akrama iyaka. Ha, bakit? Ni sa akramaka akramaka ni yun eh. Akramaka. Ni ka ni to min motaselo ni. Pele ka khat dai to min motasen ka demo mosen kala akrama akrama iyaka la anta iya kani munfasil gak nih chừng ổ akrama akramaka này này tức là zaitun akramaka lo kala ka khen dal to min mutasil oh dal to min munfasil akrama iyyaka chừng ổ mo chừng <laughs> ổ kala yana tapi dan nơ mong phi an chừng bo cái illa bo cái kale illa nahwu sannihi sannihi và kuntuhu fa yaju al fas aidan bo kam ngai phải giờ chui phát na vô sanni y già hữu chứng quân tu iya chứng thì lại sanni hì có hữu lại sanni y già hữu có hữu thì lại quân tu hữu có hữu thì lại quân tu iya già hữu có này cái dòng nơi mà kalima chứng thì sa kalima sa là yes alo này, này. chừng sanni iya già sanni hì hơi xô cơ mà sanni hì hơi xô cơ mà hơi xô hơi xô cao mừng gừng nhau mà à, cái làng lại sanni sanni hì hư su cao Khusu kau meng menggenyo mah. Ataupun telai sanni iyahu. Tem nggih? Hmm. Hmm. Kuntuhu. cao ni nyu nè. Kuntuhu cao ni ka nyu nè. Thì lấy con tu i iyahu giao cả hầu lại chừng. Ok. Akram. Hmm. Giao cả từ lại này này ở ông hỏi thì lại al kitab thì lại a toi tu ca hù a toi tu ca hù rồi thế như nào nói là ai là kita a toi tu ca hù cặp cái hơi có thì khi lại này cái hồi này đi cam này khi ngã chela a toi tu ca iyahu tìm cái nếu một như này nương vẽ dari dari ini cing dari dari mutasen kau dari mumfasen kau cing ni biaya ni kau aina kita atau itu kau kau pakai ya aina kita atau itu kau iya hu ya kau ha cing ha anh lah nghe bang nghe anh nói gì cô mu hùm cái là cho lên vào cái tại vì song khăn là tụi mình cô mu hùm cái công hai hùm anh nói gì mu cô mu hùm cô nó bỏ cao phô nè hùng cầm cao giờ này giờ này à tay tôi cao hùi giờ này <laughs> đây tapi dai ni ka hau mene cái là kala mana mi pana ya là happy la to mit mutasil to lepi la to mit mutasil to chứng te hu e to mit mutasil mà to chứng o malengkan ni illa malengkan hatum kalimah yo ka kalimah sannihi sa'ala không này kana kana con tu kuntuhu này, tâm ta cái đấy ạ à, tay tôi ca hùng trang ta được lao gì cần phải nương nương cái đấy mà không đau chừng trẻ cần cầm cá hố cần hầu lại ni hi cá hố sunny y ya hầu cá hầu lại con tu hù cá hố lại con tu y ya hầu rồi tapi makan ini jengok nah makan ini akramaka akrama iya ka jengok nah hoda hoda thùng kalimah này đại chứng nè. ờ họ ờ, cần lên lên chừng hasid cả chọc nhớ là pin ấy cái lại ờ uh, wa alfaz hukm tamir wa alfazut tamair kulluha mabniyah pih tamir nan kulluha ni mumfasilan au mumfasilan kulluha pinana muttasilan au mumfasilan mumfasilan nih nggak angka muttasilan au Munfasilan Tampih tamid Muttasil yaw ke yaw ka kumtu Muttasil no ni Akramaka Ni muttasil no ni Pagkat gam muttasil ya Kan tapang le tamid muttasil munfasil Bok gam Pagkat khan ka ni na Bok lo Đó là munfasil ni Yaw ka ke yaw ka ana Yaw ka iyana Ni lo hết ni Iyaka như cái này tong pi to men ni samom ta to men muttasil ata mập mabni tong pi mập mabni tong pi bo de la yashad fi hal mà mana i'rab ho chừng ho ho ho ho ho ki o ho ho ho dong i'rab chừng o mana như như như này khen la như này ô ta hale công tu công tu ha sa ka je le jaa zaitun ni to men bo ke munfasil ni je le to men muttasil